Xin chào các anh chị nhà đầu tư. Vào đầu video à, vào đầu video hôm nay thì à, mong các anh chị à, xem à, video à, cho TTF xin một à, like, một subscribe, một chia sẻ video để ủng hộ à, để có thêm để TTF có thêm động lực để ra những những video mới, những chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm trên à, thị trường chứng khoán sau bao nhiêu năm lăn lộn của mình đến với các anh chị nhà đầu tư thì à, chủ đề của hôm nay chính là uh, chính là các chu kỳ của một cổ phiếu đúng không ạ các chu kỳ của một cổ phiếu thì uh, ở uh, cổ phiếu nó cũng có tính chu kỳ giống như cuộc sống của con người vậy đó giống như thời tiết vậy đó. một năm có bốn mùa xuân hạ thu rồi lại đông đó con người thì có bốn giai đoạn sinh lão bệnh và tử tuy nhiên thì uh, chu kỳ của doanh, uh, doanh nghiệp á, thì nó kéo dài hơn à, rất là nhiều so với chu kỳ của con người chu kỳ uh, của doanh nghiệp á, một cái pha cái pha mà pha cái cái cái chu kỳ của nó có thể lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại đúng không ạ chứ cái chu kỳ tăng giá của nó thì lặp đi rồi lặp lại giống như là thế nào nhỉ thì chu kỳ ờ, của một cổ phiếu á, thì nó có bốn giai đoạn thứ nhất là tích lũy thứ hai là quá trình tăng giá thứ ba là quá trình phân phối và cuối cùng là quá trình trend rồi lại tiếp theo nó lại tiếp tiếp tục lặp lặp lại một vòng mới giống như con sứa vậy á con sứa mà sứa à, sứa bất tử hoặc là con thủy tích vậy á nó về nguyên lý thì nó không nó gọi là được gọi là bất tử tại vì khi khi nó già đến một mức mức nào đó nó già đi nó, thì nó thể ừ, khi con đối với con sứa nha theo nghiên cứu của nhà khoa học á thì bắt đầu nó từ một à, quả một cái một cái à, tế bào đơn bào nó phát triển lên lớn lên lớn lên rồi đến một lúc nào đó thì nó dụ bọ hết nó lại quay lại thành một à, thành một cái đơn bào nhỏ ở trong nước biển rồi nó lại lặp lại quá trình đó tức là nó là quay lại quá trình phát triển từ đơn bào thành đa bào đó rồi phát triển rồi là quay lại thành đơn bào đó ở, ở cổ phiếu cũng như vậy thì uh, các cái quá trình tăng giá cổ phiếu nó thể lặp đi lặp lại thì à, quá trình tăng giá của một cổ phiếu thì nó có nhiều nguyên nhân và nhiều yếu tố khác nhau tuy nhiên thì à, nó sẽ có hai nguyên nhân chính thứ nhất là quá trình tăng giá của cổ phiếu được thúc đẩy bởi đổi lãi thì đổi lãi trên à, thị trường thì có nhiều ví dụ như đổi lãi trên, trên thị trường có thể là chủ tịch của công ty đó cũng có thể là một ờ, đội nhóm nhà đầu tư có tiềm lực tài chính hùng mạnh hoặc là đội lái của trên thị trường cũng có thể là một công ty chứng khoán nào đó đúng không ạ rồi cái yếu tố ờ, thứ hai để giúp của để cổ phiếu tăng giá nữa chính là được, được hưởng lợi chính cổ phiếu đó được hưởng lợi từ những chính sách từ những cái yếu tố vĩ mô từ bên ngoài như là tình hình kinh tế chung này rồi là dịch bệnh hay là một hiện tượng thiên nga đen nào đó đó rồi mình hôm nay mình sẽ mình sẽ nó, hướng dẫn và nói chi tiết các bạn biết à, quá trình tăng giá của cổ phiếu nó quá trình tăng giá của cổ phiếu nó như thế nào đẩy giá quá trình tích lũy đẩy giá phân phối và quá trình đào đào trend thì nó sẽ diễn ra như thế nào đây à, đây đây là theo Wyckoff theo cái lý thuyết của Wyckoff đây quá trình này quá trình này gọi là quá trình tích lũy này đó tích lũy bắt đầu đây từ bắt đầu từ đây nó sẽ tạo một quá trình tăng giá ở đây lên đây điều chỉnh tiếp chỉnh xuống một pha xong lên xong điều chỉnh tiếp xong lại lên đó sau ờ, một pha đặt đỉnh đây bứt tốc và đạt đỉnh thì bắt đầu nó quá trình phân phối phân phối lại từ từ những đội lái sang những người ờ, nhà đầu tư nhỏ lẻ nhỏ lẻ đi kèm quá trình phân phối này thường là ra những thông tin tốt ví dụ như là book báo cáo lợi nhuận này kết quả kinh doanh này rồi những cái thông tin về à, những ông lớn hoặc là vị chủ tịch hay phó chủ tịch nào đó đăng ký mua lớn hoặc là các quỹ nào đó bắt đầu có thông tin là đang chuẩn bị sẽ thu gom lớn vào đấy hoặc là những cô những ở, ở quá trình phân phối này thì đội lái sẽ dùng sử dụng à, những người nổi tiếng ờ, lên để PR đây mình sẽ lấy ví dụ thực thực tiễn cho các bạn xem luôn cổ phiếu hút HUT Tasco uh, Tasco thì nó tăng từ nó tăng nó tăng nó tăng từ được 10.000 đây nè 10.000 đây mà nó tăng lên đến 50.000 trong vòng tháng 10 năm ngoái đến nay đến ờ, đến tháng 4 năm nay là tăng gấp 5 lần đúng không ạ đây quá trình cứ thu gom trước đây là một quá trình thu gom rất là dài rất là rất là dài đây này thu gom thu gom thu gom thu gom ở đến đây thì quá trình à, đổi lái bắt đầu đánh lên này đổi lái bắt đầu đánh lên đánh lên từ từ từ từ từ từ đánh lên từ từ từ từ đây đánh lên từ từ xuống đánh xuống rồi đá lại thu gom thêm à đến đây thì à, ở giai đoạn này á thì à, Vậy à, thường những thông tin à, giai đoạn này thì ít ít ra ít à, ít có thông tin về những doanh nghiệp như vậy ít có thông tin à, thì các doanh các thông tin đó ít nó đang âm thầm như vậy thì ít được nhà đầu tư chú ý nó sau một quá trình uh, uh, mua gom và đến giai đoạn đánh bứt tốc lên thì ra đến đoạn này đùng một phát một ở đây một cây có một uh, cây cây biến động một cái von lớn còng đi kèm với khối lượng lớn đi kèm với khối lượng rất là đi ờ, đi kèm khối lượng bật đội bật lên ờ, hơn hẳn so với mọi ngày báo hiệu đây là một quá trình đánh đánh lên rất là mạnh mẽ của cổ phiếu đó nó tăng từ 22.000 20 23.000 mà tăng lên 50.000 là tăng hơn 50% tức là tăng 100% trong vàng đâu đó khoảng là uh, ờ, 29 ngày và 30 ngày là một tháng đấy à, có virus thì đội nhóm đội mình thì cũng có đánh được đánh từ đúng từ đánh từ ờ, cái nền này luôn đánh lên đây từ đợt trước tết trước tết bắt đầu mua gom và đánh bắt đầu đánh lên đây là mua gia tăng thêm thì cái nguyên lý của đội nhóm đánh thì nó giống như cái cái, cái nguyên lý của Gitcob thì của nói với các bạn đấy đây từ cái nền này cổ phiếu để đánh lên bắt đầu bứt tốc chạy bứt tốc mấy phiên liên tục thì ở giai đoạn này thì thông tin sẽ được bơm ra liên tục như là tát khô là cơ tái cơ cấu này rồi giao thông thông minh này tức là giao thông thông minh đi qua là đi qua đi qua là bạn không phải dừng lại để mua vé rồi là ờ, thêm có thêm dự án nào đó rồi là thêm ngành nghề mới hoặc là em ờ, MA em ờ, MA sắp xác nhập mua bán công ty rồi là đấy rồi sau một cái phiên chỉnh xuống thì cổ phiếu lại tiếp tục bứt tốc đi lên tiếp nó bứt tốc đi lên tôi lại đi ngang đang à, pha này à, nhìn nếu mà đúng ra thì nó phải chỉnh xuống nhưng mà đi ngang đây đó là một trạng thái của cái việc cổ phiếu bị chỉnh xuống chỉnh chỉnh nhẹ đó sau đó thì cổ phiếu tiếp tục bứt tốc đây một cái trần đây một cái trần đây một cái trần nữa đó rồi sau một pha chỉnh nữa cổ phiếu lại tiếp tục bứt tốc bứt tốc bứt tốc lên đây lên đây thì à, ở phiên này á thì à, ở những phiên pha bứt bứt tốc con tròn này, này thì à, có thông tin về media đưa tin về hoa hậu gì đó làm giám đốc đối ngoại của cái công ty này rồi lên báo PR là đang nắm giữ một đầu tư lớn mua doanh nghiệp ở đây đó thì tất nhiên là trong quá trình ờ, media này thì tất nhiên bản thân cái người mà đứng làm truyền thông đó người ta vẫn có lợi người ta vẫn được lợi người ta đến người ta thu mua gom từ đầu rồi rồi có, có sự thỏa thuận trước giữa các bên rồi đó sau ờ, sau sau một cái pha bứt tốc đó thì bắt đầu pha quá trình phân phối này cũng này cũng phân phối này bắt đầu đổi giá đổi đổi lái bắt đầu nhả hàng ra cái phiên này là sau đúng sau 10 ờ, giờ 10 giờ sáng ngày ngày ngày 3 tháng 3 bắt đầu nó xạ xuống nó xạ luôn đắp xạ luôn nó xạ tiếp xong đến phải là hai cái cái này á, thì nó lại kéo lên từ sàn nó kéo lên gần trần sau bắt đầu hôm sau lại xạ tiếp phân phối tiếp đó thì à, tại sao các bạn mà nghĩ về sàn như vậy á, thì lấy nó lên là lấy gì nó lấy lời thực ra thì cổ phiếu nó mua ở những đoạn này này nó mua tút đoạn như có trò này này trò này nó có 7 ngàn 6 ngàn này mà lên đây thì nó bán ở mức 33 ngàn thì nó vẫn lời trắng nó lời rất là nhiều nó thu gom thu gom đoạn, đoạn bên dưới này rất là nhiều này đó bắt đầu lên đây lên cái này nó cái bán là nó vẫn lời bình quân giá nó nó không cùng lời kể cả bán ở giai đoạn này thì tám tám bốn ba hai nó cũng lời gấp bốn lần rồi đúng không ạ đây là đây đang là quá trình đi xuống của nó rồi mình xin à, mình sẽ lấy tiếp một ví dụ về à, một cổ phiếu nữa lợp này LPB đây cái đây giai đoạn giai đoạn tích lũy của cổ phiếu LPB đâu đó khoảng 5 ngàn đó giai đoạn này này đó giai đoạn này là bầu thụy à, đội đội của bầu thụy đang gom và là chuẩn bị đánh lên một ngân hàng rất là lớn mà của định giá cổ phiếu có 5 ngàn nó rất là vô lý là định giá nó rẻ hơn thị trường rất là nhiều đó khi mà cái cái cái, cái giai đoạn mua gom này á thì cổ phiếu là gần như bị lãng quên nữa trong thị trường á hầu như rất ít thông tin được đưa ra và giá cổ phiếu đoạn này khó mà tăng được đây giai đoạn ở ờ, ờ, giai đoạn này ấy, thì ờ, cổ phiếu bị lãng quên này. khi trong khi đó là tình hình kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn gặp khó khăn ảm đạm và không có đột biến thì sau đó thì cổ phiếu bất ngờ chuyên sang tăng giá mạnh tăng giá mạnh à, khi công ty nội bộ có lợi nhuận lợi nhuận tăng trước đột biến này hoặc tăng trưởng nhanh cách chóng mặt đó thì nó chia làm các cái giai đoạn như sau giai đoạn 1 đây thì những cái pha thở ơ củng cố đây những pha này pha thở ơ này củng cố này đây những cái pha này là những pha thở ơ này củng cố những pha thở củng cố này hoặc là những giai đoạn này được gọi là giai đoạn tích lũy mua gom tích lũy đó giai đoạn 2 là bắt đầu giai đoạn tăng tốc những cái pha tăng tốc liên tục bắt đầu từ đây là đội đội lái đã gom đủ hàng rồi bắt đầu đánh thốc lên đánh thốc lên tiếp đánh thốc một cách liên tục rồi đến đây chỉnh bắt đầu đánh thốc lên tạo những cái nền ngắn nền ngắn nền trồng nền ở đây nền trồng nền đó các bạn thấy không đã phải đánh thốc liên tục với những cái von cực kỳ khủng ở đây thì ờ, về đặc điểm của, của giai đoạn 1 á trong suốt giai đoạn 1 thì giá cổ phiếu sẽ chuyển động đi ngang không chuyển động hoặc uh, không chuyển động tăng hoặc giảm nào có thể kéo dài được lâu giá chứng khoán sẽ dao động quanh đường trung bình động MA 200 ngày là khúc này đây trong suốt thời gian này thì cổ phiếu không có xu hướng tăng giảm rõ ràng thời gian nằm chết của cổ phiếu có thể tồn tại vài tháng đến vài năm đúng không ạ đây các bạn nhìn này ít nhất mình tính đây rồi nha là 102 ngày là đâu đó khoảng 3 tháng 3 tháng 10 ngày nó thường là nó nằm tích lũy vài tháng đến vài năm tùy vào tình hình uh, đổi lái mà gom được cổ phiếu hay không nếu chưa gom được nó thể tích lũy tiếp còn nếu gom đủ thì đổi lái sẽ bắt đầu đánh lên có hành động để đánh lên trong suốt thời gian mà thu gom cổ phiếu này á, thì cổ uh, thì cổ phiếu không có xu hướng tăng giảm rõ ràng thì ờ, ở những giai đoạn như vậy thì chúng ta nên làm gì thì chúng ta nên tránh mua giai đoạn 1 này ngay cả những yếu tố của doanh nghiệp cái doanh ờ, yếu tố các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp tốt cũng không mua tại vì sao mua ở đây thì đổi lái nó sẽ đi chúng ta về cái áp lực tâm lý nó rất là lớn người ta sẽ mất kiên nhẫn ờ, không thể không thể kiên nhẫn và chờ và chờ để được đấy thì nếu mà mua chúng ta sẽ mua chỉ mua những giai đoạn như vậy này giai đoạn 2 bắt đầu cổ phiếu bắt đầu chuyển động tăng giá lên này giai đoạn 2 thì giá thường bắt đầu hoặc chỉ có đôi chút dấu hiệu để bạn nhận ra tức là giai đoạn này ít này tức là ở đây thì có một cái von tuy nhiên ở về Việt Nam ấy, thì có một cái von này một cái von vòn với khối lượng lớn này báo hiểm phát súng đổi la bắt đầu đánh lên đây ở những giai đoạn này thì có, có khối lượng giao dịch tăng mạnh đột biến à, và bởi lấy cái lực cầu à, mạnh mẽ từ cái đội lái Seigu thu gom nốt những cái cổ phiếu đó thì ở giai đoạn này thì khi mà cổ phiếu tăng giá đột biến ờ, một cách đột biến thì cái lượng cầu bán ra nó lại ít đi cái lượng ờ, bán ra nó ít đi bởi những cái nhỏ lệ cảm thấy là giá cổ phiếu tăng thì hãy khoan khoan khoan đã hãy bán và những ờ, và đổi lái lại hạn chế cung hàng ra thị trường để thu hút các nhà đầu tư nhỏ lẻ vào đặc điểm của những ờ, giai đoạn 2 này á, là à, cái giá chứng khoán nằm trên đường MA 150 hoặc là MA 200 ngày MA 150 ngày trên nằm cái đường MA 150 á, thì nằm trên đường MA 200 và chuyển động đang dốc lên này các bạn nhìn thấy rất là rõ này chuyển động nó dốc lên xuất hiện các chuỗi các cái đỉnh cao hơn và đáy ờ, và đáy cao hơn những tuần tăng giá mạnh với khối lượng lớn thanh khoản thấp ở những tuần điều chỉnh đây các bạn thấy thanh khoản thấp ở những tuần điều chỉnh này ở những tuần điều chỉnh này thanh khoản nó rất thấp dần thấp dần thấp dần thấp dần đó tức là cái lượng hàng cung ra nó ít lại rồi à, số tuần có khối lượng giao dịch tăng nhiều hơn số tuần có khối lượng giao dịch giảm thì à, ở giai đoạn 2 này ấy, thì à, thì thì uh, khơi mào ở giai đoạn 2 này á, thì là bởi những tin tức bất ngờ như là các thay đổi về luật pháp theo chiều hướng có lợi cho doanh nghiệp hoặc môi trường kinh doanh đầy triển vọng này. À, môi trường kinh doanh hoặc là xuất hiện một cái một vị lãnh đạo mới tài năng có thể vực dậy công ty hoặc à, có thể là một công ty mới bất thình lình thu hút với sự chú ý của giới đầu tư khi công bố lợi nhuận vượt quá mức dự báo của nhà phân tích khi lợi nhuận à, có đà tăng trưởng nhìn qua các quý các năm cổ phiếu thì bắt đầu thoát ra khỏi vùng cung cố và tăng giá bởi cầu, lực cầu từ các nhà tổ chức lớn các cái thành giá và khối lượng trên biểu đồ cũng như biểu đồ tuần đó, thì sẽ xuất hiện khá dài thể hiện khối lượng à, tăng trong các đợt hồi phục ở khi đó thì khối lượng à, giảm trong các đợt điều chỉnh thì là ít hơn ở ờ, giai đoạn 3 ở ờ, các cái giai đoạn 3 gì thì giai đoạn phân phối ấy, chính là giai đoạn này, ở giai đoạn phân phối thì um, sẽ biến sẽ xảy ra những cái biến động rất lớn như cái khối lượng uh, trước khi bước vào giai đoạn phân phối thì sẽ có một pha gọi là pha bứt tốc với uh, với giá tăng sốc với khối lượng lớn với khối lượng lớn này rồi à, gáp các cái gáp liên tục hự hự gáp liên tục này các bạn thấy nhìn nào đây cũng này hự gáp này đây hự gáp này đó bứt ở đây nó hở gáp này sao bứt lên sau chiều nó chỉnh lại tiếp này thì uh, bữa tiệc uh, người ta nói rồi bữa tiệc nào cũng đến giai đoạn tàn mọi thứ tốt đẹp nhất rồi cũng sẽ phải kết thúc trên thị trường chứng khoán không cổ phiếu nào gọi là tăng mãi mãi cả phiếu ờ, ở giai đoạn ờ, phân phối đỉnh này thì cổ, cổ phiếu sẽ được uh, uh, trao tay từ nhà đầu tư lớn chuyên nghiệp sang những nhà đầu tư nhỏ lẻ thiếu kinh nghiệm dòng tiền thông minh khi đã mua giai đoạn 2 thì bắt đầu nghĩ đến việc chốt lợi nhuận họ sẽ bắt đầu bán ra và khi giá vẫn còn tăng mạnh tức là ở những cái đoạn này này các bạn nhìn thấy cái vòn nó tăng lớn dần lớn dần lớn dần thật ra không phải là cái lực cầu nó mua mạnh tức là đội đội đội đội, đội lái á, cái giai đoạn này thì thông tin nó sẽ ra là bầu thủy bầu thủy uh, tham gia vào hội đồng quản trị của liên việt bất banh đó ở những giai đoạn này bắt đầu bất tăng bất tốc như vậy thì đội đội lá sẽ canh thoát dần thoát dần thoát dần thoát dần hàng để ra ở những giai đoạn này thì cái truyền thông nó sẽ đưa tin rất là rầm rộ truyền thông được đưa tin rầm rộ và cái nào các nhà đầu tư nhỏ lẻ thiếu kinh nghiệm ờ, sẽ chú ý và đầu mua vào đấy mua vào các bạn sẽ thấy, thấy lợi nhuận ngay đó họ tiếp tục họ lại tiếp tục bỏ tiền vào mua họ lại tiếp tục bỏ tiền vào mua những ờ, người mà thực ờ, mua giai đoạn này á, chính là những con cừu non mà thiếu kinh nghiệm bị thu hút bởi những cơn sóng tăng giá mạnh nói cách khác là việc mua cổ phiếu vào lúc này là hành vi đầu tư theo đám đông rất là rõ ràng này. cái đặc trưng đặc, đặc cái đặc điểm chung của giai đoạn 3 này á, là cái độ biến động tăng lên đó các bạn thấy không các độ biến động này tăng tăng lên và giá chuyển động trở nên hỗn loạn có những ngày mà giảm điểm mạnh thường là mạnh nhất kể từ giai đoạn 2 ấy, tăng giao tăng giá với khối lượng lớn trên đồ thị tuần cổ phiếu có tuần giảm mạnh nhất từ khi bắt đầu xuống tăng đây những cái ngày giảm, giá biến động giảm rất là mạnh đó tức là ở đoạn này ấy, thì cái áp lực bán nó bán được rất là mạnh mà cái hầu như cắt cắt cái lực cắt lượng cầu ấy cung là cung là chỉ đây đoàn này chỉ có nhỏ lẻ mua thôi này nhỏ lẻ mua thôi ở sau những giai đoạn phản, ở những giai đoạn à, phân phối này á, thì cái đường giá hầu như bắt đầu đi ngang dần đi ngang dần và không không có hướng lên nữa với cái mở cái đường các cái đường hai trăm hay là đường 150 vậy nó sẽ mất đi cái đà tăng trưởng này nó sẽ đi ngang và đầu có có xu hướng bị bẻ cong lại đó cái giai đoạn 4 này giai đoạn thoát hàng của ờ, đội lái này giai đoạn 4 là giai đoạn thoát hàng này. Đấy. Các, các báo cáo kinh doanh đều cho thấy đà tăng trưởng EPS biến mất lợi nhuận sụt giảm thì một số trường hợp báo cáo lợi nhuận xấu công ty sẽ không đánh bại được các lợi nhuận ước tính của những nhà đầu phân tích thế hạ thấp về dự báo và lợi nhuận thì đặc đặc điểm của giai đoạn 4 này á, là hành động giá diễn ra dưới MA 200 ngày hành động giá diễn ra dưới đường MA 200 ngày các bạn thấy không đó tiếp tục nó phân phối hết rồi đường giá nó xuống đường MA 200 này đó với giai đoạn này chỉ nhỏ lệ chơi với nhau này chả lái nào vô đâu lái cả giá giá chứng khoán này chạm à, đáy lập đáy vào 52 tuần này cái à, mẫu hình giá thì hình dạng bậc thang đi xuống đáy sau thấp hơn đáy trước và đỉnh đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước khối lượng giao dịch tăng vọt và những ngày à, những tuần giảm giá khối lượng thấp hơn ngày hơn ngày và tuần tăng giá số ngày số ngày và số tuần giảm giá với khối lượng cao hơn mức trung bình này nhiều hơn số ngày và số tuần tăng giá thì ở giai đoạn giảm giá này thì nó ngược nó ngược lại với giai đoạn tăng giá vậy đó đúng không ạ rồi vâng thì à, trên hôm nay thì mình đã chia sẻ những kiến thức à, những chu kỳ rồi những cái giai đoạn à, tăng giá của một cổ phiếu thì rất à, mong là các nhà đầu tư à, thông qua video này thì các nhà đầu tư có thể nắm bắt được những kinh nghiệm quý báu của mình để từ đó rút ra những bài học để không bị mua đúng định FOMO theo ờ, những được ờ, những thông tin media media được bung lên bởi ờ, những đội lái thuê thuê các cái trang báo đó viết bài à, cảm ơn các bạn đã, và các nhà đầu tư đã lắng nghe nếu những video này hữu ích hữu ích cho các bạn à, hãy cho mình xin một subscribe một like chia sẻ video đối với đến những người các bạn à, những người mà à, mà, mà cần những video này cần những cái kinh nghiệm và kiến thức như vậy à, hãy like và share video cho TTS cảm ơn các bạn đã lắng nghe